Sự sụp đổ làm cho người giàu trở nên giàu có hơn. Vì vậy, nếu bạn muốn giàu nhanh chóng, tôi thích sự sụp đổ. Tôi luôn đầu tư một người trong cuộc. Và đối với người bình thường, hiểu biết ít thì bảo rằng đây là không phải là đầu tư. Không, không phải là như vậy. Khi mọi người nói với tôi thay đổi cuộc sống như thế nào, tôi bảo bạn hãy thay đổi từ ngữ bên trong đầu mình tôi không đi đến trường bởi vì trường học không dạy cho bạn điều gì về tiền cả tôi cũng không kiếm một công việc bởi vì nếu mà có một công việc tôi sẽ là nhân viên và nhân và phải đóng thuế còn tôi thì không đóng thuế và tôi cũng không tiết kiệm tiền tôi dùng nợ để giàu có hơn và tôi không đầu tư vào thị trường chứng khoán đó là lý do tại sao tôi giàu vì vậy với những người trẻ đang lắng nghe ngay bây giờ đây họ sẽ bảo là nhưng đó là những điều bố mẹ chúng tôi nói thật ra bố mẹ toàn thế giới đều nói như vậy cả vì thế những người trẻ tuổi hãy thách thức và hãy đặt ra những câu hỏi về những gì mà bạn được dạy bởi vì ngay cả trong kinh thánh tôi không sùng đạo nhưng mà kinh thánh cũng có thể sai mà vì thế nếu bạn nói đi đến trường nhưng bạn không học được gì về tiền và kiếm một công việc nơi để mà trở thành nhân viên nếu mà bạn là một nhân viên bạn làm việc vì tiền và bạn phải đóng thuế họ bảo bạn phải tiết kiệm tại sao vậy tại sao phải tiết kiệm trong khi chính phủ đang in tiền thoát khỏi nợ nần vâng nợ là tiền tôi dùng nợ để tạo ra tiền và người nghèo dùng nợ thì họ thực sự nghèo hơn và họ còn đầu tư vào chứng khoán nữa tôi không đầu tư vào chứng khoán bạn có thể tự hỏi tại sao mà nhiều người khó khăn về tài chính như vậy bởi vì những cái thứ mà đang thôi miên trong đầu của họ về việc học tiết kiệm tiền kiếm một công việc rồi à, đóng thuế cho đến khi bạn đặt những câu hỏi khác về những cái điều mà đang phong miên trong đầu mình nè thì cuộc sống của bạn mới thay đổi khi mà tôi còn là một đứa trẻ người cha nghèo nói với tôi là đi đến trường học đi người cha giàu thì bảo điều đó chỉ là mất thời gian của con đó người cha giàu dạy cho tôi cách chơi mua Monopoly bốn ngôi nhà màu xanh một ngôi nhà đỏ tôi học về tiền tôi học về cách trở thành một nhà tư bản chứ không phải là một nhân viên và tôi không đóng thuế tôi dùng nợ để tạo ra tiền và tôi không đầu tư vào thị trường chứng khoán khi tôi nói điều đó với những cái người mà trưởng thành á thì họ nổi giận với tôi họ bảo đó là những gì tôi làm mà tôi làm tốt cái điều đó và đó là lý do tại sao họ nghèo còn khi tôi nói với người trẻ thì họ vẫn có một cơ hội và tôi không nói là tôi đúng nhưng mà tôi đang thách thức những câu hỏi trong đầu của bạn những câu hỏi mà đang giữ cho bạn nghèo á nền kinh tế nó không tồn tại ở ngoài này mà nó tồn tại trong đây này và cho đến khi bạn thay đổi những cái từ ngữ trong đầu của mình thì cuộc sống của bạn cũng thay đổi nếu bạn có một công việc bạn là nhân viên nếu bạn tiết kiệm tiền bạn là người tiết kiệm và tại sao bạn phải tiết kiệm tiền trong khi mà họ đang in tiền và họ nói đầu tư vào thị trường chứng khoán cho cái nghỉ hưu của mình tại sao bạn phải làm như vậy bởi vì đó là cách họ lấy đi tiền của bạn bạn sẽ không thoát khỏi khỏi nợ nần khi mà những người như tôi đang dùng nợ như tiền vậy và đó là câu hỏi về những cái gì tôi đã nói mọi người nghĩ là họ hiểu rồi được rồi họ biết rồi nhưng mà bây giờ họ phải làm gì đừng lo lắng tôi tạo ra cái trò chơi cash flow á cái trò chơi đó nó dạy về tính toán và một số người khi ra khỏi trường á, họ cứ nghĩ là họ biết cách tính toán rồi trường học dạy cách cân bằng những khoản tiền nhưng mà có cái vấn đề lớn hơn nữa đó là bạn phải biết tài sản và nợ bạn phải hiểu về thuế và người giàu thì không trả thuế người giàu dùng nợ như tiền và đó là những gì bạn phải làm như tôi học cách dùng nợ ở tuổi 20 và khi, khi mà bạn thách thức cái não bộ của mình thắc mắc tại sao họ dùng nợ họ dùng nợ như thế nào bạn hiểu ý tôi không đó làm thế nào mà họ không phải đóng thuế khi họ dùng nợ những điều đó bạn sẽ tìm thấy trong quyển sách mới của tôi fake kết hợp giữa nợ và thuế bạn sẽ thấy nếu mà tôi càng dùng nhiều nợ thì tôi càng phải đóng ít thuế hơn đó ờ, cái điều đó nó thật sự hoạt động sao tại vì ông đã tạo ra nhiều việc làm mà và có nhiều cái lý do đó là lý do vì sao tôi có một cái người cố vấn thuế giỏi nhất và nhưng mà hầu hết với những người trẻ họ được dạy về ICS cách làm việc độc lập hay là cách tự hoàn thành công việc à, hoặc là tự làm tất cả mọi thứ làm việc một cách độc lập bạn tự làm điều đó một mình và bạn biết không tôi nghĩ nhiều về những người trẻ uh, họ sống trong một thế giới rất là ích kỷ hãy nhìn tôi này nhìn tôi này trong thế giới của tôi đây là một môn thể thao đồng đội giống như là bóng bầu dục vậy bạn chiến đấu cả một đội đó là cái bộ môn khó nhất mà tôi biết đó và có thể bạn là một học sinh đến từ Princeton nhưng mà khi bạn lên sân 15 người kia sẽ đá vào mông bạn vì thế những người bình thường họ sẽ ra khỏi đó và họ sẽ nghĩ là ô tôi đến từ Princeton tôi đến từ Harvard và khi mà bạn bước ra làm trong một công ty Mỹ họ sẽ tán vào mặt bạn đó là khi tôi nói chuyện với những người trẻ tôi nói hãy nhìn nó như một môn thể thao đồng đội vì vậy người đầu tiên tôi có là một người giữ sổ sách người giữ sổ sách là người trả lương thấp nhất nhưng mà họ là người quan trọng nhất trong đội của tôi vì họ giữ hồ sơ giấy tờ chính xác để kế toán của tôi sử dụng để nhân viên ngân hàng của tôi sử dụng và để luật sư của tôi sử dụng đó là một cái sự kết hợp và nhân viên ngân hàng luật sư kế toán hoạt động như là một đội đó và hầu hết mọi người ngoài kia thì không làm việc như một đội bởi vì họ được dạy ở trường phải tự làm bài kiểm tra một mình nếu yêu cầu giúp đỡ nghĩa là bạn gian lận thế giới của tôi tôi gọi nó là hợp tác và những gì tôi tìm thấy ở hầu hết những người thông minh á, thì họ không biết cách hợp tác họ không biết cách hỏi khi cần sự giúp đỡ bởi vì não của họ không cho phép họ gian lận nó có nghĩa là bạn ngu ngốc bạn yếu đuối bạn biết đấy tôi thì ờ, tôi không có vấn đề cả tôi đã rất ngu ngốc ở trường vì thế tôi hỏi sự giúp đỡ và khi đó giáo viên gọi đó là sự gian lận mà tôi thì tôi cần những luật sư thông minh những kế toán giỏi người giữ sổ sách và nhân viên ngân hàng chính trị gia tất cả gộp lại là một đội đó nó giống như chơi bóng rổ vậy á nhưng ví dụ bạn đến từ Harvard bạn à, có bằng thạc sĩ hay là bằng tiến sĩ nhưng mà bạn đối đầu với 5 người thì bạn biết tôi không quan tâm bạn thông minh như thế nào bạn sẽ bị năm người đấy đá vào mông suốt cả ngày nó không giống như ở trong phim nơi mà brooklyn có thể hạ gục những người khác nhưng mà ở ngoài đời bạn không thể đánh bạn 10 người một lúc được đó vì vậy tôi hoạt động theo các quy tắc của công ty Mỹ chứ không phải theo quy tắc của những nhân viên Mỹ à nó khác nhau quy tắc thuế của công ty ít nhân viên hơn thì sẽ phải đóng thuế cao hơn và những người như Trung và tôi á, thì đóng thuế là bằng không trong cái cuốn fake á, bạn có biết đồng đô la nó đã trở thành giả rồi không từ năm 1971 nhưng mà nói về giáo viên giả đi tại sao bạn phải lắng nghe những người nghèo tại sao bạn lắng nghe những người nghèo hết về tiền người cha nghèo của tôi ông ấy là một tiến sĩ và ông là tiến sĩ đó nhưng mà ông luôn nói là đi đến trường hãy đi đến trường đi tìm một công việc làm việc chăm chỉ đóng thuế thoát vào nợ nần sau đó đầu tư vào chứng khoán luôn là như vậy ông cố gắng thôi miên tôi còn người cha giàu của tôi thật là may tôi có người cha giàu ông nói là con sẽ làm một thằng nốc nếu con làm theo lời khuyên đó vì vậy hôm nay tôi mới trở thành một người giàu có cha giàu cha nghèo là một cuốn sách nói về tính toán nó nói về cái trò chơi cash flow của tôi cũng là về tính toán nếu bạn không biết tính toán, bạn sẽ không thể chịu trách nhiệm. Bạn phải chịu trách nhiệm cuộc đời của mình. Và trong cuộc sống có khi mà có người nói là đầu tư vào thị trường chứng khoán, bạn có thể hỏi lại khi nào mà tôi lấy lại được tiền của mình. Đó. Vì vậy trong quyển fake tôi có nói về lợi nhuận vô hạn. Tôi không bao giờ dùng tiền của mình tôi cũng không bao giờ tiết kiệm tôi dùng 100% nợ và tôi không phải đóng thuế vì vậy tôi chọn bất động sản không phải vì tôi thích bất động sản mà vì bất động sản là về nợ và thuế tôi có thể sử dụng nhiều hơn một khoản nợ và đó là tiền thật tôi trả ít thuế hơn vì nợ là cái tiền thuế mà tôi phải trả đặc biệt là với lãi suất nhiều năm qua tiền bây giờ nó rất rẻ hầu như nó bằng không và nó là miễn phí luôn tại sao bạn phải tiết kiệm tiền trong khi họ đang in tiền à, tôi nói về giao dịch bạn biết đầu tư ấy. tôi đầu tư như một người bên trong vậy và người bình thường bạn biết đấy họ sẽ họ sẽ nói là đầu tư như nội bộ là bất hợp pháp điều đó không đúng họ đã được lập trình để nghĩ rằng nó bất hợp pháp có một số hình thức nhất định của đầu tư thì giao dịch nội bộ là bất hợp pháp nhưng mà phần lớn thì nó không bất hợp pháp nhưng mà mặc định mọi người nghĩ là như vậy mọi người nghĩ là đầu họ bị thôi miên giao dịch nội bộ là gian lận là một kẻ gian và anh ta không đóng thuế và bạn có nghĩ rằng tôi sẽ biết nếu nó nếu mà tôi gian lận tôi là một tội phạm không trong cái quyển fake tôi thách thức những cái câu hỏi thô miên cũ về việc chỉ đi đến trường làm việc chăm chỉ đóng thuế và thoát khỏi nợ tôi dùng nợ như tiền vì từ năm 1971 tiền đã trở thành nợ mọi người nhìn vào nó bây giờ họ sẽ cảm thấy sợ họ suy nghĩ họ muốn an toàn bởi vì khủng hoảng tài chính sắp đến vậy tại sao họ nên bắt đầu đó cũng chính là sự an toàn họ đang tìm kiếm ông nghĩ gì khi mà khủng hoảng kinh tế đến nếu mà có một vài thay đổi trong tương lai thì nó là cái gì hãy để tôi hỏi bạn điều này nếu bạn mua một chiếc vé lên tàu Titanic và bạn biết là cái nó sẽ chìm thì bạn sẽ làm gì tôi sẽ đóng một chiếc thuyền tốt nhất để thoát khỏi nó đúng vậy tôi thoát khỏi nhóm nhanh nhất có thể à, tôi sẽ nhìn vào và kiểm tra mọi thứ bạn biết những thứ như thế bởi vì chúng ta đang gọi là đang đau xuống sự khác biệt đó là sự sụp đổ làm cho người giàu ngày càng giàu hơn và vẫn làm câu nói cũ thôi đầu tư nó là con gấu và con bò con bò thì đi lên còn con gấu thì đi xuống nhưng mà con bò đi lên thì đi như thang bộ vậy còn con gấu nó đi xuống nó nhảy qua cửa sổ nó xuống nhanh như thang máy vậy nếu bạn muốn giàu nhanh tôi thích sự sụp đổ bởi vì tôi có thể mua được giá thấp nhất nó xuống rất là nhanh và nếu mà bạn đầu tư vào chứng khoán bạn có thể làm tốt hơn lúc mà lên nó lên rất chậm nhưng mà lúc xuống nó thổi bị thổi bay rất là nhanh cái stand quick lên ngay bây giờ nếu tôi là một người trẻ tôi tham gia các khóa học chứng khoán để giao dịch khi mà thị trường ở cái thời điểm thuận lợi khi mà nó xấu và hãy dành 5 năm để thực hiện đó tôi thích những sự sụp đổ bạn biết đấy tôi thực sự là phấn khích về những sự sụp đổ nhưng mà không may là hầu hết mọi người sẽ bị xóa sổ nhưng vẫn có một sự thật là người giàu trở nên giàu hơn từ những sự sụp đổ đó là lý do mà quyển Phách chiến đấu với những cái sự thật giả dối ngoài kia nếu như bạn muốn giàu nhanh thì bạn biết đấy khi mà cái Titanic nó đang chìm bạn có thể bán sổ cứu hộ bạn phải phạm sai lầm để học hỏi Nhưng ở trường phạm lỗi bạn sẽ bị trừng phạt sau đó bạn yêu cầu giúp đỡ bạn cũng bị trừng phạt họ gọi đó là gian lận còn tôi thì gọi đó là hợp tác mọi thứ đều trái ngược với những gì ở trường bạn biết đấy doanh nhân không phải là một nhân viên tốt à, vì thế hãy nghĩ về hoàn cảnh của mình bạn được gì từ việc đi làm, tiết kiệm tiền và đóng thuế? Bạn biết câu hỏi quan trọng bây giờ là gì không? Đó là làm thế nào tôi kiếm được nhiều tiền hơn Tôi dùng nợ và tôi không phải đóng thuế một cách hợp pháp Tôi sẽ không nói thế nếu như là tôi là một kẻ gian lận đúng không? Đó Tôi không phải việc gì phải trốn tránh cả tại vì tôi làm việc đó một cách hoàn toàn hợp pháp Vậy khi mà mọi người nghe vào lời khuyên này như tôi cũng là người đó tôi đi ra ngoài kia nhưng mà ông có được cái sự huấn luyện về quân sự tôi nghĩ là phải nói thêm về kỷ luật phát triển bên trong mình nữa lời khuyên của ông là gì cho những người để giúp họ mạnh mẽ hơn bởi vì mỗi khi mà đối mặt với thách thức họ đều chọn cách trốn tránh và quay lại vùng an toàn của mình đúng vậy tôi nghĩ cái vấn đề lớn nhất của mọi người thì đó là cái khả năng phục hồi bạn biết đấy cái vận động viên vĩ đại nhất là trong thời kỳ của tôi ấy, là Tiger Woods ông ấy đã từng ở trên đỉnh rồi xuống dưới đáy vợ anh ta tố cáo anh ta gian lận rồi rất là nhục nhã và anh ta còn phải trải qua cuộc phẫu thuật rất là lớn nhưng sau một thời gian dài sau một thời gian dài thì anh ta lại quay lại và bước lên đỉnh cao một lần nữa nếu bạn từng đến Augusta cái sân gôn nó là sân gôn master nó là sân gôn khó nhất mà tôi từng thấy tôi không biết những người đó chơi như thế nào luôn bạn phải có một kỹ năng gọi là để chơi gôn ở trên núi nó đây này phải đánh từ đây này mà và cái lỗ ở đây này đó bùng một cái nó rất là khó không thể tin được cực kỳ là không thể tin được và nếu mà có một câu chuyện về khả năng phục hồi và quyết tâm trở lại thì đó là Tiger là một người đàn ông mà tôi rất là tôn trọng và tôi rất là nể anh chàng này anh ta là một người thực sự tuyệt vời từ trên rơi xuống và quay về đỉnh cao tất cả chúng ta đều có khả năng đó trong con người mình ngoại trừ việc trường học phạt ta khi ta mắc lỗi và bảo thất bại là ngu ngốc thì bạn đứng lên nó làm cho bạn mạnh mẽ hơn like share và lúc là chia sẻ video xin chào và hẹn gặp lại